Hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Ở trong buổi tối ngày hôm nay đây là chương trình đặc biệt. Chúng ta không nói về chứng khoán mà chúng ta nói về một cái gì ạ? Đồng Bitcoin. À, tại sao Dũng lại nói về cái đồng Bitcoin để chúng ta hiểu rõ rằng là cái sự bong bóng của đồng Bitcoin, cái sự kết liên kết giữa đầu tư tài chính giữa các đồng tiền khác với Bitcoin như thế nào. À, xin chào các anh chị em. Dũng uh, ờ, trong quá trình nghiên cứu thị trường chứng khoán cũng như là nghiên cứu về tài chính rất nhiều năm năm thì Dũng thấy rằng là nếu anh chị em đầu tư vàng đầu tư bất động sản đầu tư bitcoin đầu tư tất cả những cái tiền tệ mã hóa gì khác thì nó đều giống nhau nó đều có những quy luật cực kỳ giống nhau và ở trong cái chương trình này Dũng muốn lấy một cái đồng bitcoin để gửi đến anh chị em đó là đây là một trong những trạng thái để sau khi kết thúc chu kỳ của thị trường trong thời gian tới mọi thứ nó cũng giống như thế này nếu chúng ta không nắm được rõ cái điều kiện và hoàn cảnh thị trường thì điều gì sẽ diễn ra bao nhiêu chị em đã thấy rằng cái việc mà Dũng cảnh cáo à, nhà đầu tư Bitcoin cách đây gần hơn một tháng gì đó Dũng đã nói là cái việc mà thị trường Bitcoin đạt đỉnh và nếu chúng ta không thoát ra, nếu chúng ta vẫn nắm giữ, nếu chúng ta vẫn tiếp tục mua vào ở một ai đó thiếu kiến thức, thiếu gì ạ? À? Thiếu trải nghiệm thì điều đó sẽ trở thành những người đầu tư thất bại đỉnh cao. Nếu các bạn nào đã từng nghe cái cảnh báo của Bitcoin có thể chia sẻ, có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ? Có thể anh chị em đang nói mong muốn là nói về chứng khoán. Nhưng bài học này là bài học cực kỳ đắt giá để chúng ta học để chúng ta rút ra từ những bài học trong đầu tư chứng khoán điều gì chúng ta thấy rằng là những cái bài học gì mà chúng ta đang học ở đây ạ bài học gì mà chúng ta đang học ở đây có phải là những cái việc đó chúng ta đã cảnh báo trước việc đó chúng ta nói trước việc đó chúng ta đã biết trước nhưng chỉ có một số ít người anh chị em có thể biết được thôi ạ phần lớn chúng ta không biết được và chính cái sự chi tiết tỉ mỉ đưa ra quyết định từng đúng không ạ từng ly từng tí một nó sẽ giúp chúng ta thành công một số người thì bảo là do gì ạ à? Elon thao túng ở ờ, Elon thao túng giá Bitcoin một số người thì tìm các nguyên nhân khác để nói về điều đó nhưng thực tế không có ai có thể thao túng được Bitcoin cả bởi vì sau khi mà Bitcoin lên đỉnh thì đó chính là hỗn loạn của phần lớn các nhà đầu tư đấy là sự hỗn loạn mà những hỗn loạn đấy chúng ta gọi là thuyết hỗn mang bao nhiêu anh chị em đã biết được thuyết hỗn mang trong đầu tư chứng khoán có thể comment cho số 2 đúng không ạ nếu chúng ta biết được thuyết hỗn mang trước khi chúng ta đã thấy được là đây là bức tranh mà Dũng đã nói lặp đi lặp lại lặp hết lần này đến lần khác chúng ta đã biết rằng là có một số bạn là tại sao cái ông Dũng này ông chỉ chia sẻ những mỗi một cái việc này mà lặp đi lặp lại nhưng thị trường nó cũng vẫn cứ lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác nhưng chỉ có những cái gì ạ những người không biết điều đó nên họ trở nên những người thất bại đỉnh cao nếu chúng ta hiểu điều này thì anh chị em sẽ thấy điều gì ạ nếu anh chị em hiểu được những điều tuyệt vời này thì Dũng tin chắc rằng là anh chị em sẽ có thể đầu tư chứng khoán đầu tư Bitcoin đầu tư vàng đầu tư phái sinh đầu tư bất cứ điều gì anh chị em đều thành công hết đây là một cái biểu đồ có lẽ nó đã diễn ra từ khá lâu rồi ạ nếu bạn biết rằng sau khi mà thị trường đạt đỉnh đây là thì bắt đầu nó tạo ra cái đoạn hỗn loạn khi tạo ra sự hỗn loạn này thì bắt đầu nó bước vào giai đoạn điều chỉnh và với Bitcoin bây giờ Bitcoin có thể đi rất là sâu có thể giảm rất là sâu thậm chí là đồng này có thể không còn trên thị trường Vậy bao nhiêu anh chị em vẫn còn đang đầu tư Bitcoin thì có thể comment cho Dũng số 5 được không ạ? Nếu chúng ta đầu tư Bitcoin mà chúng ta hiểu rõ được cái điều này thì không những chúng ta cần phải bán Bitcoin ở trên đỉnh Trường Sơn như này. Thay vì bây giờ Bitcoin nó đang giảm, các bạn nhìn này, Bitcoin nó đang giảm. Đây là kịch bản nó diễn ra giống y hệt những gì mà Dũng chia sẻ. không thiếu một chi tiết nào cả nếu các bạn đã thấy rằng là cái giai đoạn này sau khi một số các học viên của Dũng một số các gì ạ à, nghiên cứu mà tất cả gần như ai cũng biết được là đây là giai đoạn cuối của chu kỳ thì Bitcoin giảm một nhịp đầu tiên bao nhiêu bạn đã thấy là cái việc mà Dũng đưa ra kịch bản Bitcoin đạt đỉnh ở đây có thể comment cho Dũng số 2 được tức là thời điểm Dũng cảnh báo tất cả các nhà đầu tư việc mà Bitcoin tạo ra bong bóng là ở giai đoạn này đây là một cái bong bóng mà anh chị em cần phải biết sau khi mà bong bóng giai đoạn cuối của chu kỳ thì cái nhịp giảm lên giảm xuống và kéo lên khoảng 50 phần trăm đó là chuyện rất bình thường xảy ra đúng không sau khi Bitcoin bắt đầu lao dốc đây chúng ta để lao dốc giảm rất mạnh này thì nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng đây họ tìm ra một cách đủ lỗi cho ai đó để gì ạ à? họ không chịu trách nhiệm về những hành vi thiếu hiểu biết của mình phần lớn khi mà chúng ta bị thua lỗ thì chúng ta đang đổ lỗi cho ai đó phải không chẳng hạn Dũng là một trong những nhà đầu tư nhà thậm nhiên gọi là nhà đầu cơ thì chính xác hơn thì cái việc mà thỉnh thoảng trong một hàng chục cổ phiếu thì có phải một hai cổ phiếu nó bị không may hoặc là không thể thành công hết được nhưng chỉ có một số kẻ chỉ tập trung vào những cái cổ phiếu mà nó sai và họ nói rằng là tại sao chỉ chia sẻ những cổ phiếu thành công nhất thưa anh chị và các bạn nếu chúng ta mua cổ phiếu và chúng ta biết rủi ro ở đâu biết chính xác là khả năng rủi ro ở đâu thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ thành công một cách ngoại mục nên chính vì vậy việc giảm thiểu rủi ro trong đầu tư là một trong những yếu tố quyết định đến khả năng thành công chúng ta ngược lại trong đầu tư việc mà chúng ta đưa ra giải pháp để mua đúng thời điểm nếu anh chị em có thể xem quan sát về cái gì ạ nếu chúng ta anh chị em nào học về của DVD thì anh chị em có thể mua Bitcoin một cách đơn giản và có lợi nhuận cao không ạ hello ạ các bạn thử nói một cách trung thực đi ạ các bạn có thể tham gia mua ở thời những thời điểm này tham đây là những thời điểm chúng ta gọi là mẫu hình gì đúng không nhưng cái quan trọng là chúng ta có mua hay không việc rủi ro hoặc là việc chúng ta không hiểu rõ về nó nên Dũng không khuyến nghị cũng như là không có chương trình đào tạo về Bitcoin nhưng nếu chúng ta thấy rằng là ai cũng có thể nếu hiểu rõ hệ thống mà Dũng chia sẻ thì chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận từ Bitcoin rất là lớn và chúng ta đây là đây là một cái nhịp đầu tiên trước khi đây là chúng ta lại trong vết A trước khi Bitcoin chạy nước rút và nếu khi mà nó giai đoạn xuống như này thì Bitcoin có thể về đến 10 thậm chí là 5 các bạn có hiểu rõ không ạ thậm chí về có thể 10 có thể 5 nên nếu ai tiếp tục bắt đáy bắt đáy ở đây thì chúng ta phải trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư của mình vậy nếu chúng ta để ý trên thị trường chúng ta của ta thì sao tức tí nữa thì chúng ta sẽ nói về thị trường anh chị em sẽ có thể hiểu rõ về thị trường của chúng ta hiểu rõ về sự vận động của thị trường chúng ta khi mà chúng ta hiểu rõ biết rõ thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định rất là tuyệt vời nhiều anh chị em cứ mong muốn là sau khi hồi chúng ta bán chẳng có cơ hội nào nếu chúng ta bị sai thì chỉ quan trọng nhất là hãy xử lý hãy bán rút ra khỏi cạnh nhanh nên chính vì vậy với cái việc mà giảm như thế này phần lớn chúng ta sẽ không có cơ hội để tháo chạy và nhiều nhà đầu tư ở trên vùng này cảm giác hoan hỉ hoan hỉ hưng phấn và sau chỉ một đêm hai đêm ba đêm thôi ạ thì điều gì đang diễn ra điều gì đang diễn ra và đó chính là lý do chúng ta bị thua lỗ trong đầu tư chứng khoán các kịch bản này tới đây nó cũng sẽ diễn ra như vậy các bạn có có thể để ý một cái cổ phiếu đầu tiên chúng sẽ cảnh báo trước đó là cổ phiếu VPS cổ phiếu này có thể chúng ta thấy rằng đang đóng zoom nước ngoài cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu Hòa Phát một số anh chị em khi mà cổ phiếu bắt đầu chạy nước rút rồi nhiều anh chị em sẽ thấy rằng là muốn nắm giữ cổ phiếu này thời gian lâu bởi vì cái điều mà chúng ta giải thích đó là ngành thép vẫn là ngành tăng trưởng mạnh ngành thép vẫn là ngành rất là tốt và cái cái điều đó là cái điều nó lại tiếp tục lặp đi lặp lại và một ai đó nói rằng con gì ạ ngài Long đã mua 5 triệu cổ phiếu và việc mà chúng ta mua việc chúng ta tham gia thiếu chính xác vào thời điểm nên dẫn đến chúng ta bị thất bại trong đầu tư ở đây Dũng vừa nhận được một cái gì ạ một cái chia sẻ của một bạn đó là bạn bị thua lỗ trong đầu tư và đây là danh mục à, không biết là bạn chia sẻ trong cái room cộng đồng của Dũng cổ phiếu đầu tiên bạn chia sẻ đó là cổ phiếu HBC HBC bạn đang lỗ 19% cổ phiếu thứ hai bạn đang chia sẻ đó là cổ phiếu LDC bạn cũng lỗ 19% cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu ACB bạn lãi 0,7 83% cổ phiếu thứ tư bạn mua đó là cổ phiếu L HG lãi 0,12% VRE lỗ 18% BSC lỗ 4% với tổng số lỗ của bạn đó là 241 triệu 241 triệu Vậy điều gì đang diễn ra ở đây ạ? điều gì đang diễn ra ở đây nếu các bạn có thể thấy rằng là phần lớn tất cả những học viên của Dũng năm ít nhất là khoảng độ 2 đến 3 tháng vừa qua đều có mức lợi nhuận 50 60 90 thậm chí là 180 phần trăm câu chuyện sự khác biệt ở đây là gì ạ sự khác biệt giữa hệ thống đầu tư của DVD với tất cả các hệ thống đầu tư khác đó là thực thi chi tiết sự chi tiết đến một cực chi tiết nhỏ sự tỉ mỉ đến một chi tiết nhỏ độ chính xác 100 gần như 100 phần trăm từ những cái điểm mua sớm từ mua điểm mua sớm từ những điểm mua chuẩn và bán ra khi mà mọi thứ thì trở nên gì ạ, hưng phấn vậy điều gì đang diễn ra với bitcoin trong vòng một tháng vừa qua các bạn trong một tháng vừa qua trước đây một tháng vừa qua các bạn có thể comment cho Dũng là điều gì đang diễn ra với đồng Bitcoin trong một tháng vừa qua Dũng đã từng Dũng đã vào một cái nhóm của một cái cộng đồng nào đó khi mà Dũng vào Dũng chia sẻ là Bitcoin đặt đỉnh đó Bitcoin sẽ bong bóng và cháy đó thì nhóm đấy cho Dũng ao ra một cách ngay tức khắc và đó là gì ạ đó sự thiếu may mắn nếu ai đó không nghe được những chỉ dẫn của Dũng trong cái chương trình này và Dũng biết rằng là sau khi Bitcoin giảm như này một số anh chị em lại tiếp tục nghe một ai đó mua vào đó chính là giai đoạn trong VSA của Dũng đó là giai đoạn 4 giai đoạn gì ạ à? buông xuôi khi Bitcoin ở giai đoạn buông xuôi thì Bitcoin có thể về bao nhiêu các bạn nữa ạ Bitcoin có thể về hai nghìn thậm chí là ba nghìn trong gì ạ bây giờ nó đang sáu nghìn bảy nghìn cách đây hơn một tháng thì có thể về ba nghìn thậm chí là dưới điều đó có thể rất có thể các bạn nhé đấy là những lý do các bạn cần phải biết cái thứ hai là nếu Bitcoin có thể lên được sau những chu kỳ đó nó phải mất nhiều năm có thể mất một năm hai năm và thậm chí không bao giờ lên được nên nếu chúng ta hiểu rằng là trong đầu tư cổ phiếu mọi thứ nó cũng xảy ra tương tình trạng tương tự như vậy các bạn đã biết rằng là những cái điều Dũng cảnh báo thì Dũng đã nói rằng Dũng không đầu tư Bitcoin nhưng Dũng đã nói rằng đó là lý do Bitcoin đạt đỉnh để cho những bạn nào khi mà đã học đã hiểu được cái hệ thống đầu tư để giúp chúng ta thành công hơn ok ạ thế thì uh, hôm nay cũng có bạn hỏi là anh ơi cho em vào nhóm được không ạ thế câu hỏi thật ra là nếu vào nhóm thì điều gì sẽ giảm theo các bạn là nếu Dũng cho các bạn vào nhóm để Dũng tư vấn thì chúng ta có thể thành công được không ạ các bạn à, đơn giản đấy ạ theo các bạn có thể thành công đúng không ạ một cách chính xác thì ạ một cách chính xác thì ạ nếu Dũng vào nhóm để chia sẻ phím hàng cho chúng ta theo các bạn có thể thành công đúng không ạ anh chị em có thể chia sẻ một chút ạ à? đúng không nói một cách thật tâm luôn ạ à. nói một cách thật tâm luôn ạ à. Dũng là một trong những nhà đầu tư đào tạo truyền cảm hứng trong đầu tư chứng khoán nhưng dám khẳng định luôn là gì ạ à? không thể thành công được nếu mà Dũng là một chuyên gia về đầu tư chứng khoán thất bại ở rất nhiều nhiều năm phá sản liên tục thì cái điều mà chúng ta gì ạ và hiện tại trong gì ạ rất nhiều anh chị em đã biết rằng là nếu chúng ta có mặt ở đây đi học những cái lớp mà hàng trăm triệu vài trăm triệu như thế này thì anh chị em biết là mình phải như thế nào thì mình dám học một cái lớp khoảng năm sáu trăm triệu chứ đúng không ạ đến cái, cái câu chuyện đây đó là gì ạ nếu chúng ta không có kiến thức không có tư duy thì không thể thành công được chúng ta cũng giống như bạn bitcoin kìa lãi lợi nhuận rất là lớn trong vòng một năm vừa qua kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi ạ là mất hết không còn gì cả và một số anh chị em có thể trong giai đoạn này cũng kiếm được lợi nhuận 30 40 phần trăm khi một vài cổ phiếu bắt đầu chạy nước rút Dũng tin chắc rằng là trong chỉ một thời gian ngắn nữa thôi ạ một thời gian ngắn nữa thôi thì phần lớn con số đó lại trở về mo và thậm chí là bị âm Dũng đã có từng những bạn học về à? học về đã học viên của Dũng sau khi ở giai đoạn trước bạn kiếm được lợi nhuận 60 phần trăm nhưng kết thúc chu kỳ bạn chỉ còn lỗ âm 3 phần trăm bạn không biết điều đó và trong quá trình hướng dẫn Dũng bảo là gì ạ nếu mà đầu tư trong lúc mà thị trường đi lên trong lúc mà thị trường tốt ấy, thì ai cũng thành công ai cũng có thể kết quả và đó là lý do chúng ta tưởng là mình quá giỏi đúng không chúng ta tưởng là mình quá giỏi rồi nên đấy chính là lý do chúng ta bị thua lỗ bị phá sản rất là nhanh câu chuyện đây là gì ạ nếu một cái hệ thống đầu tư nào mà chúng ta đang học không có độ chính xác tỉ mỉ chi tiết thì điều đó sẽ trở nên thất bại các bạn nhá không có độ chính xác tỉ mỉ chi tiết điều đó sẽ trở nên thất bại tại sao Dũng lại bảo là Bitcoin ở vùng này đó là gần như chi tiết một cách gì ạ à? rất là rõ ràng nếu các bạn biết rằng là tại sao lại ở vùng này một số anh chị em sau khi nó về đây thì chúng ta thấy là có sự hoài nghi đúng không ạ nhưng tất cả những kịch bản này nó được xây dựng sẵn rồi nó được xây dựng sẵn báo trước cho chúng ta để phần lớn anh chị em nếu chúng ta không biết đây chứ này nếu không biết thì sau những đợt rũ bỏ như này lại hồi phục và đây là quá trình rũ bỏ và các bạn biết là tới đây nó làm gì không ạ à? các bạn có thể comment ạ à. thì bitcoin trong vòng khoảng một tháng một hai hôm tới nó làm gì ạ à? các bạn có thể comment ạ à, comment ạ à, comment nếu trong cái kịch bản xảy ra thì các bạn có thể bitcoin nó sẽ như thế nào comment đi ạ à. để cho chúng ta biết rằng chúng ta cũng nhận ra cái điều này nếu chúng ta được gì ạ à? được đào tạo được hướng dẫn một cách bài bản đúng không nó sẽ hồi và sau khi nó hồi đó thì chúng ta lại thấy cảm giác là mọi thứ trở nên tốt đẹp và một ai đó lại cảm giác là tuyệt vời quá nếu chúng ta bán ra thì đáng lẽ chúng ta mất rồi sau đó thì chúng ta lại tiếp tục có thể quay trở lại đây là những cái máng lợn bắt đầu diễn ra toàn bộ quá trình rơi rơi và gần như những dự đoán của Dũng sẽ là những dự đoán mà có độ chính xác rất là cao tuy nhiên thì Dũng không bao giờ dự đoán một cách gì ạ à, thiếu căn cứ cả tại vì tất cả những điều này nó đều có gì ạ có chi tiết cụ thể và để để đến khi nào thì Bitcoin nó mới hồi ạ à? theo các bạn khi nào Bitcoin nó mới hồi khi nào Bitcoin nó tạo đáy đúng không nó lại có những kịch bản riêng để chúng ta biết khi nào Bitcoin tạo đáy nên đó là những lý do rất nhiều anh chị em đã mua cổ phiếu KDC đã bị phân phối và nếu không bán ra có thể thất bại bởi vì trong giai đoạn này kịch bản giống Bitcoin anh chị em ạ kịch bản giống Bitcoin không ạ <clears throat> bác Đặng Thành Tâm đã lên diễn đàn để chia sẻ là hãy mua cổ phiếu của Đặng Thành Tâm đi chúng ta đã thấy một kịch bản giống nhau ạ ở Bitcoin thì gì ạ Elon lên thông báo là ông đã mua Bitcoin vào chúng ta thấy kịch bản giống nhau ạ chúng ta thấy kịch bản là Hòa Phát yêu cầu là gì ạ mua cổ phiếu vào đúng không ạ bởi vì có đông đang mua vào kịch bản giống nhau ạ và chúng ta thấy còn rất nhiều các kịch bản nữa diễn ra vậy trong bài học này các bạn biết rằng nếu chúng ta biết độ chính xác một cách tuyệt đối đúng không thì chúng ta sẽ trở nên thành công và giúp biết rằng là trong đầu tư chứng khoán cái việc mà hiểu rõ được đúng không hiểu rõ được cái nguyên nhân hiểu rõ được cái truyền thông tuyệt vời như thế nào thì chúng ta sẽ hiểu rõ được tại sao chúng ta thành công và tại sao chúng ta lại thua lỗ nên nếu chúng ta không biết là tại sao chúng lại thua lỗ thì đó là đầu tư rất là nguy hiểm năm ba triệu 5 triệu cổ phiếu Hòa Phát nếu một ngày Hòa Phát khớp bao nhiêu ạ à? nếu chúng ta để ý một ngày Hòa Phát khớp bao nhiêu cổ phiếu thì anh chị em sẽ ra được câu chuyện nhìn ngay cổ phiếu Hòa Phát khớp một ngày bao nhiêu cổ phiếu thì chúng ta sẽ ra được câu chuyện 5 triệu đó nó có phải thực sự là câu chuyện thật hay không Elon Musk mua gì ạ à? một lượng cổ phiếu một triệu ít coi có phải là đấy là câu chuyện thực của nó hay không nên các nhà đầu tư chúng ta toàn là những đầu tư khốn khổ đúng không toàn là những nhà đầu tư khốn khổ nếu chúng ta không biết rằng là thị trường nó vận động ra sao à, kênh đầu tư của Dũng có sự khác biệt với tất cả các kênh mà khác các bạn thấy rõ được đó là gì các bạn biết ạ à? kênh đầu tư YouTube nếu các bạn theo dõi kênh YouTube của Dũng nó khác khác luôn ạ à. nó đều khác biệt toàn bộ với tất cả các kênh khác đó là gì ạ nó là trực chiến những cái gì nó là sự thật tất cả đây nó là sự thật nó là trực chiến đó là gì ạ nói về sự thật nên chính vì vậy khi mà chúng ta nói về sự thật thì chúng ta không phải sợ bất cứ một điều gì ạ đó là gì ạ nó là điều tuyệt vời nhất nếu anh chị em biết được công nhận và biết hiểu rõ được sự thật và để có năng lượng hãy đi trước ạ à. chúng ta mua cổ phiếu cũng rồi khi mà chúng ta gì ạ à, đi mua đúng thời điểm thì không có điều gì xảy ra cả nếu chúng ta mua sau giống như chúng ta đi đi đâu đó chúng ta đi trước chúng ta đợi chờ chúng ta quan sát toàn bộ thị trường thì điều gì sẽ diễn ra còn nếu chúng ta gì ạ à, chúng ta đi sau chúng ta mua sai thời điểm thì điều gì diễn ra phần lớn chúng ta bị mua sai thời điểm bởi vì trong một vài phiên tới một vài tuần tới những cái cổ phiếu bắt đầu chạy nước rút báo chí cà phê còn rất nhiều thông tin khác họ nói lên họ giật tít và rất nhiều nhà đầu tư khốn khổ chúng ta trong thời gian vừa rồi đang lỗ lại tiếp tục bám vào và ngày càng lỗ nhiều hơn để phần cuối chương trình trong hôm nay thì uh, Dũng sẽ giúp cho cái bạn kia phân tích cái cái danh mục của mình để biết rằng là tại sao bạn ấy đã bị thua lỗ đầu tiên Trung Dũng sẽ phân tích cổ phiếu HBC ạ HBC cổ phiếu HBC là cổ phiếu mà bạn mua trong thời gian vừa qua à, đây là một cổ phiếu đã tạo đỉnh các bạn nhá các bạn ở trong room gì ạ à? sát thủ đầu tư chứng khoán à, đây là sát thủ đầu tư chứng khoán có tài liệu VSA nên bạn nào vào zoom sát thủ đầu tư chứng khoán là chúng ta có tài liệu để tải về đúng không ạ các bạn nhớ này và chia cái zoom này cho nhiều người khác được biết ạ tại vì zoom này là zoom này ạ à, toàn bộ những kiến thức mà Dũng chia sẻ nó nằm trong zoom này nên anh chị em nào muốn à, nhận được nhiều kiến thức hơn thì hãy à, vào room sát thủ đầu tư chứng khoán ok và chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu HDC ở phía trên này là trong quá trình chạy nước rút nếu các bạn học về à, beta bạn sẽ hiểu đây là một quá trình chạy nước rút và những cái giai đoạn cuối này là giai đoạn cuối của chu kỳ đặc biệt là phiên này là phiên nổ cuối cùng trước khi đi xuống nó giống như Bitcoin sau khi nó đi xuống nó gặp cái vùng hỗ trợ này nếu nó đủ lực mạnh thì nó kéo lên nếu không đủ lực mạnh thì bắt đầu nó sẽ tiếp tục tiếp tục kéo xuống còn chín và thậm chí sau này nó có thể bị phá vỡ kênh thậm chí nó còn xuống 7 còn xuống thấp hơn vậy nếu bạn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này trong giai đoạn này để cầu nguyện thì điều gì sẽ diễn ra nên việc bạn đã lỗ 19 phần trăm không vấn đề gì cả đúng không nếu bạn lỗ 50 phần trăm bạn không có cơ hội để lấy lại đâu nên hãy cắt lót hãy thoát ra khỏi thị trường hãy trang bị cho mình một kiến thức chuẩn tại vì nếu đầu tư như này chỉ suốt ngày đau khổ suốt ngày vào nút kín nút hở tại vì du bạn ấy nói rồi, các bạn có vào giúp của dũng có nhận được danh mục của Dũng có chia sẻ Dũng có phím hàng cho các bạn thì các bạn vẫn thất bại như thường một chuyên gia mà phím hại cho các bạn các bạn vẫn thất bại thì các bạn nghĩ rằng là nếu các bạn đi gì ạ à, vào cái group khác các bạn có thành công không các bạn thử comment cái nào 500 565 các bạn đây nếu một chuyên gia như Dũng đưa ra tất cả những cổ phiếu thành công nhất trong giai đoạn vừa qua như cổ phiếu Hòa Phát các bạn thấy không ạ cổ phiếu Hòa Phát là những một trong những cổ phiếu Dũng dành tặng các bạn cổ phiếu CTR là những cổ phiếu mà Dũng dành tặng các bạn tại tại những điểm Techcombank bao nhiêu cổ phiếu trong hàng 20 cổ phiếu tốt nhất thị trường Dũng đều đưa ra những cảnh báo những thời điểm mua một cách chính xác nhưng bao nhiêu các bạn đã kiếm được lợi nhuận bao nhiêu bạn đã thành công chỉ có một số ít đã thành công thôi còn phần lớn không thành công được điều gì mà các bạn không thành công chúng ta đang có gì ạ à? chúng ta có mức các cấp độ tư duy khác nhau nếu các bạn đang ở cấp độ wide thì các bạn có thể gì ạ hiểu rõ rằng tất cả những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ các bạn đều có thể mua thành công hết nếu bạn có thể cấp độ how là cấp độ làm thế nào thì các bạn có thể mua thành công khoảng 50 phần trăm nếu các bạn ở cấp độ what là các bạn nó hỏi nó là gì thì các bạn đều là những người thất bại và chỉ đúng khoảng độ 5 đến 6 phần trăm thôi nhưng phần lớn các bạn ngoài kia hỏi toàn bộ cấp độ what đó là cái gì và mua như thế nào và chính vì vậy đó là lý do tại sao tất cả chúng ta ngồi theo dõi gì ạ à? tất cả những ai đó theo dõi nhìn những cái gì ạ à? nhìn một cái ông dũng này này chia sẻ bitcoin khi đạt đỉnh không tin không tin và bây giờ quay trở lại nhìn lúc đó bitcoin bây còn ba nghìn điều đó như thế nào từ lúc mà là bảy trăm chia sẻ tất cả mọi người còn đang trêu đùa đúng không đang còn rất là cảm giác là đây là một cái điều không tưởng vớ vẩn đúng không ạ nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi điều gì đang diễn ra và chúng ta thấy là đấy là chúng ta không hiểu rõ vì chúng ta không có tư duy nên điều đó chúng ta sẽ thất bại ở đây cũng tương tự như vậy nếu bạn có tư duy thì điều này bao nhiêu các bạn nếu các bạn đã học của Dũng thì ở giai đoạn này cổ phiếu giai đoạn nào nào các bạn có thể hiểu không ạ cổ phiếu giai đoạn mới ạ đây là cổ phiếu ở giai đoạn mới và chúng ta làm gì ạ giai đoạn nào chúng ta có thể comment ạ và giai đoạn này chúng ta nên xử lý với cổ phiếu này như thế nào ạ nếu cổ phiếu ở giai đoạn này chúng ta có mua trung bình giá xuống không chúng ta tiếp tục giữ để cho cổ phiếu đấy không ạ khi mà cổ phiếu giai đoạn thờ ơ thờ ơ tức là gì ạ khi mà cổ phiếu ở giai đoạn thờ ơ là giai đoạn mà big boy đã bán hết cổ phiếu ra rồi ai là người có thể đỡ cổ phiếu cho các bạn ai là người có thể gom cổ phiếu cho các bạn ai là người có thể nắm giữ cổ phiếu cho bạn tại sao bạn lại mua tại sao bạn nắm giữ bởi vì bạn không có kiến thức bạn đang ở cấp độ what mua cái gì và phần lớn các chuyên gia đều hướng dẫn cho bạn những cái chiến lược này đấy là một lý do bạn thất bại ờ, Dũng lại tiếp tục một cổ phiếu khác nữa để cho bạn thấy rằng là bạn sẽ mãi mãi trở những nhà đầu tư thất bại D D LDG LDG chúng ta cũng lỗ 19 phần trăm tại sao LDG cũng lỗ 19 phần trăm nếu bạn để ý một chút cổ phiếu này nó đang biến động trong một khung rất là lớn đúng không LDG biến động trong khung rất lớn vậy nếu cổ phiếu biến động trong khung lớn khối lượng lớn như này liệu có lên được hay không đấy là đầu tiên bạn phải hiểu rõ cái thứ hai là nếu cổ phiếu nó bị gãy tất cả các đường trung bình động gãy và đặc biệt là đã nằm dưới cái đường 200 thì chúng ta có thể mua được không cái thứ ba là gì ạ những cái cái ở phía trên này khối lượng rất là lớn cái áp lực bán ra rất là lớn liệu cổ phiếu lên được không nên tất cả những cổ phiếu này dù nó có hồi thì nếu về hệ thống của Dũng chúng ta cần phải bán nhanh bán nhanh bán nhanh và đấy là lý do chúng ta bị thua lỗ tại sao có những bạn đã bị thua lỗ như này tại sao có bạn lại lãi được 100% đấy là sự khác biệt giữa người được học một cách bài bản hiểu rõ về thị trường tại sao tất cả những rút kín rút thở đều bảo là thị trường sụp trong thời gian vừa qua tại sao lại có những cái công ty chứng khoán lớn họ bảo là thị trường sẽ giảm mạnh mẽ vào sáng năm bây giờ hôm nay là 19 tháng 5 rồi thị trường vẫn còn đang tốt vậy điều gì đang diễn ra điều gì vẫn ra với một khoảng 95 phần trăm các nhà đầu tư ở phía kia điều gì đang diễn ra với 5 phần trăm đầu tư còn lại những điều này các bạn có thể thấy rõ rằng là những cái danh mục mà Dũng chia sẻ đều là những cái danh mục có độ chất lượng cao nhất tại sao như vậy bởi vì chúng ta có công thức khi mà cho nó công thức mọi thứ trở nên dễ dàng hơn độ chính xác gần như tuyệt đối chúng ta lại tiếp tục đến với một cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu VRE VRE VRE có lẽ khi mà chúng ta mua cổ phiếu VRE phần lớn mọi người có phải là mua VRE là do gì ạ cổ phiếu Vingroup vừa rồi nó tăng nên chúng ta nghĩ là VRE tới đây sẽ tăng đúng không ạ có phải như vậy không ạ anh chị em có phải là do chúng ta này không? bởi vì ở đây chúng ta đã được ai đó nhồi nhét những kiến thức như vậy sau đó ai đó nhồi nhét với chúng ta là những cái giá cổ phiếu PRE đều giảm đúng không giá cổ phiếu VRE đều giảm và nếu chúng ta thấy rằng gì ạ khi nó giảm như vậy thì điều gì đang diễn ra và chúng ta thấy là tiếp tục gãy kênh gãy kênh khối lượng lớn khi mà cổ phiếu này ở giai đoạn nào theo các bạn nếu các bạn để ý thì cổ phiếu này ở giai đoạn nào nếu chúng ta giai đoạn một đúng không rất đợt một thì chúng ta có thể mua được cổ phiếu không rất đợt một với khối lượng lại giảm khối lượng lớn nên nếu chúng ta mua ở giai đoạn một chúng ta đợi 3 năm 5 năm sau đó chúng ta đầu tư dài hạn đúng không ạ đúng không lúc này chúng ta sẽ đầu tư dài hạn cổ phiếu bị gãy và tiếp tục gãy tiếp tục gãy tiếp tục gãy ok các bạn thấy điều gì diễn ra các bạn sẽ thấy rằng cái cổ phiếu này nó cứ nằm nằm im thực tế khi mà cổ phiếu nó từ giai đoạn 4 nó xuống nó trở thành giai đoạn 1 tức là nó sẽ trở lên này các bạn nhớ đi đơn giản thôi từ giai đoạn 4 nó sẽ quay trở lại giai đoạn 1 và nó nằm nằm im ở đó đấy là lý do vì sao cổ phiếu này nếu chúng ta mua nó lại tiếp tục thua lỗ không biết bạn đấy có đấy không ạ à? nếu bạn có ở, ở đây thì comment cho Dũng năm số 5 đúng không ạ bạn đang theo Dũng đang phân tích danh mục cho bạn nếu bạn đang có ở đây thì hãy comment cho Dũng 5 số 5 ạ à. 5 số 5 ạ à. <coughs> nếu có thì comment cho Dũng 5 số 5 ok tất cả những điều đưa vào chúng ta phải thoát ra cùng một cổ phiếu chúng ta tiếp tục đến một cái cổ phiếu tiếp theo đó cổ phiếu BSR BSR đây ok rất tuyệt vời rất dũng cảm rất tuyệt vời không sao cả đấy là những danh mục chúng ta và Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn để bạn có thể cơ cấu à, ờ, BSR chúng ta cũng cần phải cơ cấu BSR BSR thì những cái cổ phiếu mà nó chạy nước rút như này phần lớn ở giai đoạn cuối là chúng ta gì ạ sẽ không mua bởi vì những cái cổ phiếu mà để vượt thoát ra những cái vùng đỉnh này rất là gì ạ? khó khăn nên chúng ta sẽ gì ạ nếu trong danh mục này nếu là Dũng bạn sẽ gì ạ bạn nên bán những cổ phiếu gì ạ thứ nhất hbc bán bằng mọi giá bán bằng mọi giá nhá thứ hai là lệ LDG bán hết thứ ba là gì ạ VRE thứ tư là BSC bây giờ chúng ta chỉ đang còn hai cổ phiếu mà bạn đang có một chút lãi lãi một chút ạ đấy đấy là gì ạ đó là cổ phiếu gì ạ ACB chúng ta có một câu chuyện đó là chúng ta bán những cổ phiếu yếu mua những cổ phiếu gì ạ bán cổ phiếu yếu mua những cổ cổ phiếu gì ạ cổ phiếu mạnh vậy nếu chúng ta bán cổ phiếu yếu thì mua cổ phiếu mạnh tập trung tiền cho cổ phiếu mạnh thì điều gì diễn ra chúng ta chỉ tập trung vào một lượng cổ phiếu nhỏ mà có chất lượng tốt nên chính vì vậy bạn có thể tập trung vào cổ phiếu chẳng hạn như là cổ phiếu ACB nếu trong VSA khi một cổ phiếu đã vượt thoát trên kênh với khối lượng lớn thì thông thường nó sẽ chạy ngay sau đó thì nó có thể do một yếu tố nào đó nó chưa đủ lượng nên nó cần tích lũy nhiều hơn với việc rũ bỏ ở phiên trước và cái sự hồi phục của phiên này thì bạn có thể nâng cao một vị thế nếu cổ phiếu bạn đáp ứng được cái lợi cái gì ạ cái cái giá tăng ít nhất là vượt qua khối lượng ở đây nó là bao nhiêu nếu chúng ta quan sát một cái phiên khối lượng ở vùng này các bạn có thể thấy được khối lượng bao nhiêu ạ đó là khối lượng là 1,9 triệu khối lượng khoảng 9 triệu thì điều đó điều đó nó có thể giúp chúng ta an toàn hơn nhưng với điều kiện là các bạn phải đạt điều kiện đó còn nếu mà bạn mua nó chưa đạt thì chúng ta sẽ có thể bị rủi ro tại vì khối lượng là một phần quan trọng à, bạn có thể thấy một vài cổ phiếu khi mà khối lượng nó chưa đạt chúng ta mua có thể mua từng phần nhưng nếu chưa đạt thì có thể nó sẽ bị rũ bỏ một cách đáng tiếc xảy ra đây là cái quá trình nó vượt không vượt qua cái đỉnh này khi khối lượng chưa đạt nên nếu chúng ta thấy là về mà ở đây khối lượng lớn chúng ta phải bán bán đi một cách tức khắc chứ không phải là chúng ta bán để đợi nó hồi một số anh chị em sau khi mua mà nó không hồi chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ này đó là nguyên nhân chúng ta sẽ thấy rằng là tiếp tục thua thua thua thua nếu chúng ta không bán nữa nó có thể rơi tự do nên chúng ta cần phải bán một cách ngay tức khắc đúng không hôm nay chúng ta thấy rằng những cái cổ phiếu tốt nhất mà Dũng chia sẻ đó là cổ phiếu FPT các bạn thấy không thời gian vừa qua khi mà chia sẻ một số bạn thấy rằng là ở những vùng này khi mà nó vượt qua đỉnh biên độ lớn quá mà giá chưa tăng mạnh nó phải test lại đấy là cái cổ phiếu này nó bắt buộc nó phải như vậy đúng không đó là FPT chúng ta cũng thấy tương tự như vậy rất nhiều cổ phiếu khác như là MBB cũng đang trong quá trình mà tiếp tục tăng tốc gì ạ cổ phiếu khác nữa cổ phiếu gì ạ cổ phiếu Techcombank cũng còn thời gian để cho chúng ta tiếp tục chạy và còn nhiều cổ phiếu khác nữa hãy gì ạ để cho nó chạy hết chạy hết chu kỳ lúc đó chúng ta mới bán ra nếu chúng ta bán mua quá sớm đúng không ạ nếu chúng ta mua quá sớm thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta sẽ thấy là chúng ta phải đợi rất là lâu đợi rất là lâu chờ rất là lâu thời gian đó chúng ta cần phải đi làm việc khác thời gian đó chúng ta phải cầm tiền để đi làm việc khác thay vì chúng ta gì ạ mua quá sớm nhưng nếu chúng ta mua đúng điểm vào những thời điểm này thì chúng ta thấy là mua xong thì trong đôi ba tuần chúng ta đã có một lợi nhuận 30 50 phần trăm hoặc nhiều hơn đúng không nhiều hơn con số đó nên chúng ta gì ạ hãy gì ạ hãy học cho mình trang bị cho mình kiến thức à, cái tài liệu viết a Dũng đã chia sẻ một phần trong cái group bí mật à, sát thủ đầu tư chứng khoán thì các bạn có thể roi vào đấy và chia sẻ group đấy cho nhiều người khác để học một giáo trình tuyệt vời này và Dũng sẽ tiếp tục gửi đến chúng ta những cái gì ạ phần cơ bản về khóa học bí uh, à, VSA trong thời gian tới để các bạn có thể đón những chương trình tuyệt vời này thì à, trong buổi tối hôm nay Dũng biết rằng là sẽ còn rất nhiều những cái phần nữa để Dũng chia sẻ Tuy nhiên thì cái nội dung trong tối hôm nay Dũng muốn cảnh báo cho anh chị em đó là gì ạ đó là gì ạ đó là hãy trang bị cho mình vũ khí dao tất cả những đó đều là vũ khí dao để chúng ta chiến đấu với thị trường còn nếu không có vũ khí không có dao thì chúng ta không thể chiến đấu thị trường chẳng hạn một bạn có hỏi là cổ phiếu gì ạ bạn Nguyễn Trung Hiếu có nắm giữ đấy không nếu một số bạn khác bảo giữ được thì điều gì sẽ diễn ra nếu ngày mai giữ được hay không và bạn đi hỏi suốt ngày nếu bạn biết rằng là cổ phiếu này nó đang ở đâu nó còn chạy nữa hay không có thể ngày mai bạn mua vào nên nếu chúng ta thấy là hôm nay Dũng có một người bạn của Dũng đó là bạn bán đợi cổ phiếu ACB lâu quá bạn bán ra và bạn mua cổ phiếu HSHS đây là những cái lý do sai lầm phổ biến khi một cổ phiếu chúng ta mua nó đang tái tích lũy sau đó chúng ta một thấy một cổ phiếu khác nó lên và chúng ta thì ạ à, thấy rằng là chúng ta mua SSS và chúng ta bán ACB vậy nếu bạn là nhiều đầu tư bạn hiểu thì bạn nên nắm giữ cổ phiếu nào theo các bạn hello chúng ta nắm giữ cổ phiếu nào đấy thì đấy đấy là những cái mà chúng ta có thể tự chúng ta biết được nhưng phần nhiều có thể chúng ta không biết được điều này nên chính vì vậy nếu trong trường hợp nếu chúng ta bị sai hoặc là chúng ta chưa hiểu rõ đúng thì thực sự đó là rất đáng tiếc trong đầu tư nên uh, tất cả những chương trình này chỉ có những bạn mà đã học đã nắm rõ được cái phương pháp của Dũng thì cái việc mà đưa ra yeah, dạ, kiến thức Dũng tin chắc rằng các bạn sẽ thấy là lựa chọn cổ phiếu một cách an toàn tốt nhất còn nếu chúng ta không biết chúng ta ra ngoài ai đó bảo chúng ta đầu tư theo t cộng à, liên tục liên tục đó là quay phí và nếu quay phí thì sau một thời gian chúng ta có một đôi chút lợi nhuận những cái phí giao dịch còn lớn hơn rất nhiều hãy dừng giao dịch t cộng các bạn nhé hãy dừng giao dịch t cộng bạn nào đang giao dịch t cộng hãy dừng ngay giao dịch tên cộng nó chỉ phù hợp với đầu tư gì ạ à? phái sinh nó đầu tư bitcoin đầu tư những cái sản phẩm tiền tệ khác nên nếu chúng ta gì ạ à, muốn đầu tư theo tên cộng hãy dừng ngay à, hãy đầu tư ạ à, dừng đầu tư gì ạ à, dài hạn bởi vì thực tế chu kỳ của chúng ta khoảng 3 đến 6 tháng chỉ một vài các cổ phiếu như gì ạ à, Techcombank cổ phiếu Hòa Phát nhưng nó để kéo dài một năm nhiều hơn các bạn đâu nhiều cổ phiếu còn nếu bạn để được hai ba năm thì phần lớn rất ít cổ phiếu nó đạt như Vinamilk rất ít cổ phiếu nó đạt như gì ạ FPT nên chính vì vậy đầu tư càng ở lâu trên thị trường thì sự chết sớm của chúng ta sẽ càng sớm nên càng nắm giữ trên trường thì chúng ta sẽ càng rủi ro đấy là những cái thông điệp mà Dũng muốn chia sẻ chúng ta chỉ tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất có thể có những cổ phiếu như là rất là tuyệt vời như VCS năm 2015 16 có thể tăng một nghìn phần trăm nhưng lượng cổ phiếu đó không nhiều nên việc chúng ta phải hiểu là hãy gì ạ đầu tư trong chu kỳ của nó nên bạn nào hiểu rõ về chu kỳ thì bạn sẽ không mua mua cổ phiếu HDC bạn nào hiểu rõ về chu kỳ bạn sẽ không mua cổ phiếu Vinamilk bạn nào hiểu rõ chu kỳ bạn không mua cổ phiếu Vietcombank bạn nào hiểu rõ về chu kỳ bạn sẽ không mua những cái cổ phiếu bạn đang mua bạn không bao bị lỗ như vậy bởi vì chúng ta chẳng hiểu gì cả và chúng ta cứ đi nghe một ai đó đó là lý do tại sao chúng ta thất bại đó là lý do chúng ta chưa kiếm tiền trong khi đó một ai đó người ta bảo kiếm được 50 phần trăm 100 phần trăm chúng ta bảo là ông này phím ông này gì ạ à? làm sao đó là khoác lác đúng không nên tất cả những điều này đó là những sự thật một lần nữa thì xin cảm ơn Dũng chỉ mong rằng ở đây không phải là khoe khoang không phải khoác lác mà đây là cái hệ thống phương pháp Dũng muốn truyền cảm hứng cho quý vị các bạn kể các bạn không tham gia chương trình của Dũng thì vẫn những cái chương trình này nó có thể giúp chúng ta được những bài học tuyệt vời nhất những cái chương trình mà vết ở trong cái room này bạn thấy là nếu các bạn đi học những chương trình khác ở nơi nào đó bao nhiêu bạn đã đi học VA ở một chơi nào đó mà xem video ở trên YouTube của Dũng nó còn tốt hay hơn rất nhiều thì có bạn comment cho Dũng số 6 đi ạ tức chúng ta đã đi học VA ở một cái trung tâm hay là đâu nào đó và các bạn chỉ xem ở trong cái chương trình và Dũng public chia sẻ trên YouTube thôi ạ các bạn thấy rằng là nó còn chất lượng hơn rất nhiều nên ở đây mọi thứ nó rất là public có những cái nó public các bạn không biết thì các bạn bảo cần phải học nhưng các bạn chỉ học đó thôi các bạn hiểu thì các bạn đã tuyệt vời lắm rồi một lần nữa xin cảm ơn và chúc chúng ta có một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại chúng ta vào những buổi tiếp sau xin cảm ơn rất nhiều và bye bye xin cảm ơn cả nhà